giường up. Các bạn giơ chân Đá lên. lăng chéo chân ra đằng sau. Không phải phải ra thẳng. Up. Xuống squat.